ngoài của bếp đây những cái lỗ ống phía sau á và bên dưới bếp á thì bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi bếp này được sản xuất vào tháng 11 năm 2017 đây đây thì chúng ta có sẵn bếp nướng lò nướng này giúp các bạn có thể tiện lợi ờ, vệ sinh cũng như là có thể sử dụng rất là tiện lợi các bạn không phải mất công sức và thời gian đốt lửa than thì các bạn chỉ việc ờ, đây đặt đồ ăn lên trên vỉ đây đút vào bên trong bật công tắc là có thể nướng rồi nó rất là tiện lợi ở bên trong bếp nướng thì chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng inox đây thì tôi sẽ mở cùng lúc hai miếng nấu đây và một miếng nướng đây các bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa xanh rất là đẹp tiếp theo thì tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa đi lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ga khi tắt lửa cho các bạn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á que cảm biến tôi biết đây là que cảm biến đây đây là que cảm biến khóa ga tự động chống rò rỉ ga đây que cảm biến đây nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ga lại đây bếp đã tự động khóa ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì cũng có một số nơi bán khác á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nướng á, mà nước nó có trào ở bên ngoài á, thì nó sẽ chạm vào đầu tia lửa này đây khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn được xem đó là tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái đáy nồi ở cái vai cảm biến này á nó sẽ chỉ nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu dưới đáy nồi của chúng ta á, nó phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này ở nhà các bạn á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi nó có cái đáy dày á các bạn không có nên sử dụng cái nồi đáy mỏng vì sao vì những cái nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua thì nó sẽ làm nguội để nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến 250 thôi thì bếp sẽ không thể nằm mà khóa ra được còn đối với dòng bếp ga Nhật này khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ hao pin là bếp ga Việt Nam lý do là vì khi mà các bạn sử dụng một bếp đây thì tất cả các bếp còn lại nó sẽ đánh lửa cùng một lúc mục đích của nó chính là để đốt cháy lượng ga thừa nếu như mà có xảy ra tình trạng rò rỉ ga phòng chống cháy nổ nên là nó sẽ hao pin hơn là bếp ga Việt Nam thì bù lại á, ưu điểm của nó thứ nhất là bếp này được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng rất là bền nó xài rất là bền và nó cực kỳ tiết kiệm ga cũng như là rất là an toàn theo như thực tế khi mà sử dụng á, một gia đình 4 người á, một ngày nấu ăn hai hai cử cơm thì ờ, một bình ga giá trị khoảng 320 ngàn thì ờ, các bạn có thể sử dụng được khoảng ờ, từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng tính ra thì một tháng các bạn chỉ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga mà thôi nó rất là tốt tiết kiệm ga nếu như mà các bạn sử dụng bếp ga Nhật á khoảng 2 đến 3 năm á, thì cái lượng tiền ga mà các bạn tiết kiệm được á, nó có thể sẽ bằng với cái giá tiền mà các bạn mua bếp đó là ưu điểm của nó nó rất tiết kiệm ga an toàn và xài rất là bền đây cả hai cái điều đó giảm được nhảy một lửa đây nhiệt độ nó đạt nhiệt độ cao nên là ngọn lửa nó tự động giảm nhỏ lại giảm bên trái của tôi đây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 nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho biết ra nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không muốn nên sử dụng những loại pin này đây cả hai chiếc giường đã tự động phá ra sau tính năng lần nước cạn nồi đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua biết bên cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc bao gồm một viên pin sạc như thế này đây đi kèm với nó sẽ là một bộ cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này thì cái tuổi thọ của viên pin này á nó sẽ khoảng từ 2 cho đến 3 năm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 hoặc các bạn cũng có thể chú ý lắng nghe vào cái việc đánh lửa của bếp đây nhiều đánh lửa đây khi mà các bạn nghe cái việc đánh lửa mà nó chậm và nhỏ thì cũng nghĩ là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở bên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên cửa hàng chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn mua bếp về nhà thì khi các bạn lắp bên trong á, các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này chúng ta sẽ hướng cái đầu cực dương tức là dấu cộng này đây ra phía bên ngoài và âm vào bên trong nó sẽ làm theo hướng như thế này đây đây tránh cái trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin lại á, thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được thứ hai á, có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn phải lưu ý điều này thì các bạn chỉ việc mượn cái, cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này móc lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại như thế này để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra trường hợp nó bị bung ra giữa chừng khi sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không bếp á, thì tôi làm sẵn một cái đầu các bạn là cắm một tấm sạc vào đây thì tiếp theo á tôi sẽ nói về các tính năng của bếp thì đầu tiên ở bên bên phải đây chúng ta sẽ có tính năng là hẹn giờ của bếp nướng đây thời gian mặc định là 8 phút các bạn có thể chỉnh tối đa là 15 phút thì ở đây tôi sẽ giảm đi một phút cho các bạn thử cho các bạn xem ở cái bên thì chúng ta sẽ có đây, đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo đây đây ở phía dưới chính là nấu cơm và không xin lỗi các bạn khi mà các bạn sử dụng tính năng đó đây khi mà các bạn sử dụng bếp nướng như đây thì các bạn không là sẽ không thể sử dụng tính năng này được nên là tôi xin lỗi các bạn ờ, nhớ lưu ý điều này tôi sẽ thử bếp nướng trước xong rồi tôi sẽ quảng cáo cho tính năng tiếp theo cho các bạn xem các bạn không thể ờ, cùng lúc sử dụng hai tính năng được Deep nướng nó đã tự động đếm ngược thời gian hiện giờ đây đây bếp nướng đã tự động khóa ra sau thời gian hẹn giờ trên bếp đây đây bếp đã khóa ra công tắc vẫn mở bình thường đây thì tiếp theo á đây là tính năng nấu cơm và nấu cháo đây thì các bạn có thể lựa chọn ở phía bên dưới là nấu cơm và phía bên trên là nấu cháo đây đây hàng dưới là nấu cơm và hàng trên là nấu cháo đây thì khi mà các bạn sử dụng tính năng nấu cơm á ở hàng dưới ở à, hàng dưới đây thì các bạn á sẽ kéo cần gạt ở giữa để chúng ta có một ngọn lửa nó ờ, phù hợp hơn nó sẽ ra ngọn lửa phù hợp để bạn nấu cơm nên gạt nên để giữa giữa như thế này đây tiếp theo bên đây đầu tiên thì chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây các bạn sẽ ấn vào khoảng từ 3 đến 5 giây khi đèn ánh sáng đỏ thì như thế này là các bạn có thể sử dụng thì như ban nãy tôi đã nói á ở quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ra lại nên khi mà các bạn rang hoặc xào những món ăn mà có nhiệt độ cao thì các bạn sẽ kích hoạt tính năng này lên vì khi mà các bạn kích hoạt tính năng này lên á, thì ở về cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì lúc đó các bạn có thể rang xào thoải mái mà không xào nhiệt độ bị kìm hãm ở đây á, thì chúng ta có đây là tính năng chọn nhiệt độ chiên đây thì các bạn có thể chọn thể tùy chọn nhiệt độ 160 180 và 200 các bạn có thể lựa chọn cái nhiệt độ phù hợp với cái thực phẩm các bạn chiên và cuối cùng á, ở giữa đây là tính năng nấu nước sôi và tính năng hâm thì thử tính hâm các bạn xem đây, hạng đầu tiên đây đây là tính năng nấu nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ra lại vì sao lại nấu 5 phút thì tắt thì, thì bếp sẽ tự động tắt lửa khóa ra thì theo nghiên cứu khi mà nước đạt đến 100 độ C ở trong nước thì bếp thì thời gian nó cần bếp nó sẽ nấu khoảng 5 phút nữa thì đó chính là cái thời gian để cho nó diệt hết vi khuẩn ở trong nước giúp cho các bạn có một nguồn nước sạch và an toàn đó chính là lý do tính năng vì sao mà nấu 5 phút thì bếp tự động tắt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 chứ không phải là nhập khẩu từ Nhật hoặc là các nước châu Âu đây nó được sản xuất ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú đây biết bên cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành một năm trong vòng 10 ngày đầu tiên á, thì nếu như mà có lỗi gì về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương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 đây bếp đã tự động khóa ra sau cái ờ, tính năng hâm đây thì ở tính năng hâm này đây khi mà các bạn sử dụng á khi mà các bạn hâm những món ăn chẳng hạn như là canh hoặc là đồ ăn nguội á mà các bạn cần hâm nóng này á thì các bạn sử dụng tính năng này thì khi mà các bạn bắt bắt lên hâm á thì khi mà thức ăn nóng lên rồi á thì bếp nó sẽ tự động hâm thêm khoảng 1 một hai phút gì đó thì một một đến hai phút thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ra